Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official Thì hôm nay mình sẽ làm món thạch sữa chua nhé um, Thì nguyên liệu ở đây mình đã có là một bát đường này uh, Một gói sữa này Một hộp sữa chua này uh, Một gói bột rau câu Và một bát nước nhé uh, à, Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm món thạch sữa chua này của mình nhé Ờ, hy vọng là các bạn sẽ theo dõi video này của mình Và đặc biệt đó chính là nếu các bạn thích video này của mình Thì đừng quên là nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Nhấn vào chuông thông báo để xem những video tiếp theo của mình nha Cảm ơn các bạn Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào Ok, để làm món thạch sữa chua này thì đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị một bát đường nhé Đường ở đây thì mình đã cho là 4 thìa cà phê đường Tùy theo các bạn ăn ngọt hay là ăn nhạt thì mình có thể cân cho đường của mình sao cho hợp lý nhé Bây giờ thì mình sẽ bóc gói rau câu này ra Mình sẽ bóc gói rau câu này ra nhé Cái gói rau câu này thì các bạn có thể mua ở cửa hàng tạp hóa đều có nhé Mình sẽ bóc gói rau câu ra và mình sẽ cho một nửa gói rau câu này vào Mình sẽ trộn lẫn với đường nhé Mình sẽ trộn lẫn với đường mình sẽ trộn đều lên nhé Đây là một món mà mình thấy là rất là dễ làm luôn Ai cũng có thể làm được Mà chỉ mất tầm 10 đến 15 phút là có thể xong rồi Ok, sau khi mà mình đã trộn đều lên rồi thì bây giờ mình sẽ cho nước vào đun nhé mình sẽ mang bát nước này lên và cho vào nồi để đun bây giờ thì mình sẽ cho nước vào nồi nhé mình sẽ cho nước vào nồi để đun mình sẽ cho cái bát đường với cả bột rau câu mình vừa cho vào bây giờ mình sẽ cho vào để đun lên nhé Mình sẽ đun tầm 10, 10 đến 15 phút để cho nồi nước này của mình sủi nhé Mình sẽ khoáng đều cho nó tan ra này Sau khi mà nồi của này của mình đã sụi rồi thì bây giờ mình sẽ cho sữa vào nhé Mình sẽ cho một gói sữa vào Xong mình sẽ khoáng cho tầm 5 phút nữa là ok Mình sẽ cho một gói sữa này vào Ok, sau rồi mình tiếp tục khoáng tầm 5 phút nữa rồi mình sẽ bắt bếp nhé Ờ, các bạn lưu ý là sữa chua thì mình sẽ cho sau nhé Khi nào mà mình tắt bếp thì mình mới cho sữa chua vào nhé Nếu mà các bạn cho sữa chua luôn ở lúc mà bếp đang sủi ấy, Thì cái men ở trong sữa chua nó sẽ bị mất hết Và sữa chua thì sẽ không còn được tốt như lúc ban đầu nữa ấy. giờ mình sẽ cho sữa chua vào nhé Mình sẽ cho sữa chua vào này Xong chúng ta sẽ khoáng đều lên Khoáng đều lên Ờ, khi mà mình cho sữa chua vào thì các bạn lưu ý là bếp của mình đã được tắt rồi nhé Nhớ là phải tắt bếp đi rồi mình cho sữa chua vào nhé Mình sẽ khoáng đều lên Cho sữa chua nó tan nha sau khi mà nồi sữa chua của mình đã được rồi thì bây giờ mình sẽ đổ vào khuôn nhé mình sẽ đổ vào khuôn Mình đã đổ khuôn rồi nhá Bây giờ chúng ta sẽ cùng đậy nắp và chờ đợi thành quả nào Bây giờ mình sẽ cho vào tủ lạnh nhá Và chúng ta sẽ đợi kết quả vào buổi chiều thạch của mình thì đã để được tầm 3 tiếng rồi nhá Bây giờ thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem này Nó đã đông lại rồi Các bạn có thể nhìn thấy Ừ, mùi rất là thơm luôn ấy Mùi ngậy của mùi sữa ấy. Rất là thơm luôn Bây giờ thì mình sẽ đổ ra đĩa nhá Mình sẽ đổ ra đĩa rồi mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nhá à. Ừ, các bạn có thể nhìn thấy là nó không có một tí gặn nào ở trên mặt của miếng thạch luôn rất là trong luôn này nhìn ngon quá <laughs> hấp dẫn thật nãy mình để cho nó đông ấy thế là mình đi ngủ bây giờ mình dậy mình mở tủ lạnh ra mình thấy nó đông cứng lại rồi này ok bây giờ thì mình sẽ gỡ thành ra cho các bạn xem nhé Ok Nhìn ngon không các bạn Quá ngon luôn Miếng thạch không có một tí nước nào chảy ra luôn Mình vừa cắt miếng thạch của mình ra rồi nhá Các bạn có thể nhìn thấy là miếng thạch của mình rất là chắc đúng không? Thạch của mình đông lại rất là đẹp luôn Không có một tí nước nào chảy ra luôn ờ, miếng thạch của mình thì nó phải chắc như thế này thì mới được nhá còn nếu mà các bạn cho mà lúc mà mình đổ thạch ra mà vẫn còn nước thì là thạch vẫn chưa thành công lắm đâu à, ok miếng thạch thì nhìn rất là rắn này không có một tí nước nào luôn <laughs> mình không nghĩ là nó lại thành công như thế này đâu <laughs> bất ngờ thật lần đầu tiên làm thạch mà cho kết quả rất là bất ngờ luôn thì ở những video sau thì mình sẽ quay nhiều cách làm thạch khác nhau ví dụ như là chúng ta có thể làm thạch bằng dưa chuột này à, dưa hấu nhiều loại hoa quả khác nhau ấy tùy vào các bạn thích ăn thạch như thế nào ấy ở đây thì mình sẽ làm thạch ờ, sữa chua nên cách làm này rất là đơn giản và mình tin chắc là chắc chắn là ai làm như mình thì cũng sẽ là thành công thôi um, ok um, hy vọng là các bạn sẽ theo dõi hết clip này của mình um, và nếu mà đã theo dõi clip của mình rồi thì nên làm cho mình một đĩa thạch ờ, sữa chua ăn mùa hè cho mát nhé Vậy là mình sẽ kết thúc video ở đây nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Và đừng quên là nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Nhấn vào chuông thông báo để xem những video tiếp theo của mình nha Cảm ơn các bạn Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Xin chào